Hello, chào anh em. Vâng, mình đang có rất là nhiều S9 Plus ở đây. Đó, mình về rất là nhiều nha. Chỗ này chỉ là một nửa thôi, còn một nửa ngoài kia đang test. Đó, thì là à, mình về những à, lô hàng này rất là lâu rồi. Mình về được khoảng à, tầm khoảng 2 tuần rồi. Mình bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà tại vì cứ mãi làm clip quảng cáo cho anh em cái con Note 10 Plus đấy và chưa làm được con này. Con này thì bán ở shop rất là chạy. Uh, đơn giản thôi, giá rất là rẻ và có thể lại cao đúng không? Toàn là flagship rồi, toàn là S9 Plus. Mà bây giờ anh em biết mua bao tiền không nhỉ? Bây giờ mua những chiếc máy này chỉ tầm khoảng loanh quanh 4 triệu thôi nhá S9 Plus là loanh quanh 4 triệu Mình có cả S9 nữa S9 thì mình sẽ làm clip sau và giá thì uh, khoảng loanh quanh 3 triệu Còn những chiếc máy này chỉ loanh quanh 4 triệu thôi Và đây là những chiếc máy của Hàn Và đã được bên mình làm lên hai sim rồi Có nghĩa là bên mình đã chạy lên hai sim rồi nhá Mà anh em dùng thoải mái luôn chạy lên hai sim vẫn trên nền ROM gốc ấy Đây này đây là hoàn toàn là những ứng dụng của ngân hàng hay là là, là, là những ứng dụng mà không cần phải rốt đấy không không không tránh đốt ấy là chúng ta hoàn toàn dùng bình thường đó không ảnh hưởng gì đâu nhá mà rom rất là ổn định này đấy nhá các bạn có thể nhìn thấy nhá đó, mình đã lên hai sim thì báo là G960F này hai sim đó nhưng mà đây là máy của Hàn Quốc này sản xuất từ năm 2018 đó thì uh, bên mình bán rất là nhiều và giá rất là rẻ thì ngày hôm nay thì mình muốn làm clip để mình giới thiệu cho anh em anh em nào xa có thể là tiếp cận được bên mình để mua những chiếc sản phẩm này thì bên mình có ship sale đơn toàn quốc sản phẩm này nhá bảo hành 12 tháng cho anh em đó anh em này nhìn nhá logo gốc này vẫn giữ logo gốc và rom gốc luôn chỉ fix lên quốc tế và à chỉ fix lên hai sim thôi và dùng à, hai uh, sim bình thường tất cả mình đều dùng hai sim hết thì ở bên mình thì uh, à, nâng chiếc máy này là đây là bây giờ mình làm nhá thì là giống như chiếc nốt 10 hôm trước có nghĩa là bên mình có máy đẹp và máy 95 thì máy 95 thì rẻ thôi máy 95 thì tầm khoảng 4 triệu hơn 4 triệu một tí thôi tầm 4 triệu không 50 và còn máy 99 thì chưa 5 triệu Thế nên là anh em có thoải mái lựa chọn nhá Ở website mình là mm.vn và lựa chọn chi tiết nhá Thì uh, giá hiện tại bên mình đang báo là tầm đấy thôi Chứ thời gian sau có thể nó rẻ hơn Thế nên anh em nào xem cái clip này mà muộn ấy Sang năm 2022 mà anh em xem ấy Thì anh em cập nhật lại website cho mình Tại vì là là là nhiều khi anh em xem bỏ quá mẹ ông 2022 mà bán máy này 5 triệu 4 triệu mấy 5 triệu thì đắt quá Thì bây giờ mình đang nói là năm 2021 tháng 12 năm 2021 đúng không Ờ, thì ngày hôm nay thì mình làm clip để giới thiệu sơ qua chiếc máy này và mình hướng dẫn anh em cách chọn mua lần nữa bởi vì hiện tại những chiếc máy này đã ra mắt ừ, được từ năm 2018 đến bây giờ là 3 năm hơn 3 năm rồi thành ra máy dựng rất là nhiều anh em mua máy nhái máy dựng rất là bị dính rất là nhiều mình từng làm clip vào chiếc máy này nhiều lần rồi đó lần này mình làm lại lần nữa để cho anh em chắc chắn là lần này anh em mua vẫn là ngon đúng không bên mình đã làm clip này bên mình bán phải ngon đó thì việc đầu tiên thì ngày mình làm ấy thì ờ, bên mình đợt này về ấy, thì chỉ có những màu như thế này thôi đó là màu tím này màu đỏ thì à, chỉ về một con duy nhất này đó anh em nhìn thì cả đống về màu đỏ con duy nhất chủ yếu là màu tím và màu xanh này màu à, đen này đó, màu đen nhá và màu tím rất là nhiều đó thì uh, nó có cái màu vàng nữa màu vàng thì mình bán hết rồi màu vàng bên ngoài kia test còn hai con này mình bán hết rồi và chủ yếu là màu tím thôi à, giá chắc chắn là màu tím là rẻ nhất rồi đúng không anh em thế này anh em cứ cập nhật chi tiết để mua nhé hôm nay mình đang sổ mũi một chút ở ngoài miền bắc nó rất là lạnh đó thế là rất dễ bị sổ mũi đó thì mình sẽ nói nó hơi khó nghe một chút mong anh em thông cảm bình thường khó nghe rồi này khó nghe hơn một tí đúng không <laughs> đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua à, về cách xem nhé thì việc đầu tiên anh em đi mua chiếc máy này để thời điểm bây giờ nó ra mắt cái đây 3 năm rồi cho nên anh em không còn không còn đòi hỏi được quá là đẹp đâu nhá đừng lên đòi hỏi quá là đẹp mà phải cần phải zin đúng không giá rẻ nhưng mà vẫn phải zin đấy cái điều quan trọng là mình làm clip này là hướng dẫn anh em như vậy việc đầu tiên anh em cùng nhận biết về màu trước đó thì mình đã nói lại này là chiếc máy này nó tất cả là 8 màu cơ nhưng mà đa phần bán ra thị trường nhiều nhất ấy, thì nó chỉ có 5 cái màu cơ bản thôi đây mình sẽ bỏ qua đống máy khoe nhiều máy thôi chứ bỏ qua một bên nhá để mình cho nó chính cụ thể hơn đó chỉ bây giờ hiện tại là chỉ có bốn cái màu là cơ bản nhất mà mình thì bây giờ chỉ có ba cái màu à bốn màu sẵn đây đó thì mình giới thiệu anh em cho năm màu cơ bản nhất đó là bán được nhiều nhất đó là màu đỏ độ vang này màu này cũng thuộc dạng limited không có nhiều đâu sản xuất giới hạn đó thứ hai màu đang nhiều nhất là màu uh, xanh màu xanh rất là nhiều màu xanh vô cùng là nhiều luôn bán ra rất là nhiều đó cái màu cơ bản nó là màu đen nhưng số lượng bán ra không nhiều bằng màu xanh đó và cái màu cũng tương tự như màu đen đó là màu tím nhưng bây giờ màu tím là nhiều bên mình rất là nhiều đó màu tím đó và cái màu mà mình không có ở đây nó màu vàng màu vàng thì bán số lượng nó ít thôi không nhiều bởi vì cái màu vàng nhìn hơi buồn cười mình sẽ lấy một chiếc S9 để cho các bạn hình dung nhá đấy nha và đây là cái màu vàng này nhưng đây là S9 thôi đó màu vàng nó sẽ như này S9 thì nó một cam đó đó là cách phân biệt về màu trước thì là cùng xem là phải chuẩn như này nhá nhưng nhiều khi anh em mua ấy mà các màu ví dụ như màu nó tươi quá này hoặc cái màu đỏ đỏ đỏ đỏ tươi ấy hoặc là cái màu đen hơi xám xám này hoặc cái màu tím nó giống như màu tím của con ờ, con S8 ấy thì ờ, tím ám tôm của S8 ấy thì không phải đâu nhá đó S9 mà lớp nó chuẩn màu như thế này thì mình quay bằng camera của Samsung ấy của chính Samsung luôn chứ mình không quay bằng camera chuyên nghiệp thế nên là anh em ở trên đấy anh em có thể nhìn là anh em sẽ biết là nó màu sắc tương tự bên ngoài đúng không đó mình không chỉnh sửa gì cả để camera rất là thật màu thì anh em tưởng tượng là như vậy nhé, là phải màu chuẩn như vậy và bây giờ S9 Plus ấy cùng phân biệt tiếp nữa là S9 Plus về cái mặt đằng sau ấy thì là anh em nhìn đấy là có hai camera S9 Plus là nó có hai camera nó khác so với S9 S9 chỉ có một camera thôi còn S9 Plus nó sẽ có hai camera nhá hai camera đây này đó và cái camera của nó nó sẽ là kính camera nó sẽ là màu đen kính camera tất cả các màu nó sẽ là màu đen chứ nó không giống như của Note 9 Note 9 thì kính camera nó sẽ theo màu của máy nhưng mà kính camera của S9 tất cả nó sẽ là màu đen hết màu gì là kính camera sẽ là màu đen nhá nhưng mà cái viền camera ấy, thì nó có cái màu tương tự như là cái viền camera à, viền màu của máy đó cái viền camera này cái viền camera này giống cái viền màu màu của máy này đó màu xanh này đây này đó, màu xanh đây màu đen này viền camera nó là bằng kim loại chứ nó không phải là bằng kính đâu đó viền camera này và phím home thì nó có sẽ có viền giống màu ví dụ như màu đỏ là màu đỏ này màu xanh là màu xanh này màu đen đen tím là tím nó cái viền camera sẽ tương tự như vậy và khi anh em đi mua máy thì anh em cũng xem lắp lưng này anh em nhiều khi đã nhận là máy là máy dựng hay máy xịn rồi đúng không nhìn qua lắp lưng tiếp lần nữa nhé đó thì cái đến lượt cái logo Samsung thì cái logo Samsung ở đây ấy, là nó sẽ được in chìm bên trong nó sẽ được in chìm bên trong anh em nhé em lưu ý như vậy nó sẽ được in chìm bên trong và cái cái màu rất là hay ở cái như này này có nghĩa là cái màu mà sặc sỡ ấy, ví dụ như là màu tím màu xanh và cả màu đỏ ấy, thì nó sẽ là màu bạc rất là đậm nét nó rất là đậm nét nhưng riêng cái màu đen và cái màu vàng anh có thể nhìn thấy nó sẽ sậm xuống này nó sẽ sậm xuống là theo cái màu của máy đấy nó không bóng lên như như màu của của của của, của các màu khác ở đây nhưng mà lưu ý nhá nó phải in chìm bên trong chứ nhiều hàng fake ấy hàng fake là nó sẽ in lên ngoài bên ngoài có nghĩa là in cái, cái chữ in Samsung nó sẽ nằm bên ngoài Đấy, logo của Samsung nó sẽ nằm bên trên hàng Hàn Quốc là như vậy nhá còn hàng Nhật Bản thì chắc không chữ Samsung đâu mà là chữ là chữ Galaxy ấy thì bây giờ mình chỉ nói là là là, là cái hàng Hàn Quốc thôi đó cái màu anh em nhìn nhá là nhiều khi anh em đi mua ở trên mạng anh em bảo người ta chụp ảnh cho anh em xem máy chụp ảnh mà nhìn nó không chuẩn như mình nói thì anh em đừng có mua đó và cái quan trọng nữa ở cái lắp lưng quan trọng nữa ở cái lắp lưng ấy là bao giờ hàng Samsung xuất ra thị trường Hàn Quốc nó sẽ phải có thông tin in email ở đằng sau lưng chắc chắn luôn màu vàng nhìn rất là dễ nhá đây là cái dòng này, này nhưng các màu khác nhìn khó nhá màu đen này màu đen thì khó vô cùng luôn đó, nhưng nó sẽ phải có nhá nó sẽ phải có này màu đen thì khó lắm màu đen thì khó nhưng sẽ phải có đây màu tím đây màu tím mình sẽ lấy nào dễ nhá đây màu tím anh em nhìn nhá nó sẽ có dòng chữ ở đây này đó và cái này nó sẽ là số email của máy ở trên bên ngoài cùng ấy nó sẽ có tên mã của hàng Hàn Quốc là G965N nhá G965N này sau đó đến một số ký tự Hàn Quốc và sau đó đến dãy số email đó đến dãy số email đằng sau nó sẽ phải chuẩn đây này con màu xanh này nói chung là màu xanh rất là khó nhìn màu đỏ cũng vậy chỉ có cái màu vàng là dễ nhìn thôi đây màu đỏ cũng vậy rất là khó nhìn luôn đó anh em nhìn không nó có đường ra ngang này còn nếu mà không có không có cái dãy số in email ở đây thì chắc chắn là lưng thay rồi lưng thay nhiều khi nó cũng in giống như thế này cũng màu giống như này nhưng mà nó lại là không in bay thì nó chỉ là lưng thay thôi có nghĩa là vỡ lưng thay thì nhẹ mà không thì nó chính là hàng dựng luôn nó sẽ lấy lưng hoặc là thay vào bởi vì là mình chưa thấy bên nào nó ngày xưa ấy, mình nhớ là hình như có bên nó in được email khắc được email vào bên trong của nắp lưng nhưng mà nó chi trông nó cũng dài lắm còn gần như là mình chưa thấy bên nào nó nó làm được mà đa phần là nó cứ mua mẹ lắp lưng uh, hỏng ở ngoài nó thay và nó dựng lên con máy cho nó đẹp thôi đấy, vỡ viết thì nó cứ thay là xong đấy còn lắp lưng chuẩn là nó phải có dãy số email bên dưới nhá phải có dãy số email này đó 100% hàng Hàn Quốc là phải như thế hàng bán thương mại bình thường là phải có dãy số email bên dưới hàng review bit ấy, thì dãy số email sẽ là sai hoặc không có dãy số email đó còn bây giờ mình chỉ có hàng thương mại bình thường thôi review bit hiếm lắm à, review bit là hàng tân trang lại chính hãng ấy tân trang lại chính hãng anh em lưu ý với hàng đấy với hàng dựng hàng dựng cũng là hàng tân trang như tân trang ở bên ngoài linh kiện chắp vá linh tinh đó còn hàng tân trang lại chính hãng thì mình chưa có con nào ở đây mình cho anh em xem ngày xưa hàng samsung ấy hàng tân trang lại chính hãng của uh, ờ, Asurian của mỹ ấy, thì nó sẽ sẽ xóa số email bên trên đi in số email bên dưới và ghi là được refurbished bởi Australian chẳng hạn đấy thì đấy là hàng tân trang lại chính hãng còn hàng của Samsung Hàn Quốc thì mình chưa gặp hàng Mỹ thì mình gặp rồi đó thì bây giờ là uh, xem cái lưng nó là như thế nhá đó còn tiếp nữa soi kỹ vào cái lưng một chút nữa là phần camera ở trên này thì S9 Plus nó hai camera nhưng mà hai mắt camera ấy thì là nó nó sẽ có màu khác nhau ví dụ cái mắt bên dưới nó sẽ đen hơn và bên trên nó sẽ nhìn nó thấu kính hơn à, nhìn rõ hơn nhựa hơn đó lưu ý là hàng cái chiếu nó trăm trăm là như thế nhé chứ còn nếu mà hai camera giống nhau đều là nhìn rõ nhựa là không phải đâu nhé bởi vì cái camera hàng xịn mà nó làm được cái đen như này rất là khó thế nên là khi anh em đi mua anh em cứ phải tìm xem có camera đen không chứ còn hai cái bên trên bên dưới giống nhau thì không phải đâu nhiều khi hàng fake ấy, hoặc là cái camera bên dưới được bị động tay và mất cái phần đen rồi thì nó sẽ lộ ra như vậy rất là đẻo đúng không đó anh em lưu ý là như vậy nhé. à quên mất đấy thì anh em được biết là hàng fake ở trên mạng hay bán S9 mà lớp rất là rẻ thì 2 triệu may mới full bóc thì thường thường là nó in chữ Galaxy S9 cộng ở chỗ này luôn giống như hàng Mỹ ấy, nó in rất là đậm ở chỗ này và cái dãy số email nó in nó in bóng như là cái logo của hãng này có nghĩa là anh em nhìn thấy nó in bóng luôn rõ là email như nào và thông tin tất cả thùng rác thứ rất là nhiều dòng ở đây nhưng riêng hàng Hàn Quốc chuẩn nhá là nó chỉ có một dòng thôi nó chỉ có một dòng thôi đấy là mình nói lại cái này là nữa bây giờ mình hơi thiếu sót đó anh em lưu ý như vậy và anh em đừng có tin cái là được giảm giá sale off nhân ngày nọ ngày kia giá S9 Plus chỉ còn 2 triệu bây giờ thì không có được ngày xưa là như vậy nhưng bây giờ anh em xem anh em cũng không nên mua hoặc anh em xem website nào anh em mua hay là S9 Plus hàng Singapore hay S9 Plus hàng Đài Loan hay là hàng Hàn Quốc với giá như vậy là không có đâu nhá nó chỉ có lừa anh em thôi đấy anh em cứ yên tâm là anh em cứ mua máy anh em bỏ nó chụp anh em trước hàng nguyên siêu giờ không có đâu hàng nguyên siêu giờ chỉ có dựng thôi đừng mua hàng nguyên siêu mua máy cũ thôi đó như, như vậy đó thì và vật lưng là như thế rồi còn bây giờ chúng ta sẽ xem đến phần viền thì ngày xưa làm rồi nhưng vẫn phải nói lại để cho anh em nào chưa biết là xem thì hiện tại bên mình đang bán đa phần là hàng 99 lai lưu như thế này thì viền nó rất là đẹp mình có lựa chọn mà mình có lựa chọn mình lấy cả lố về nhưng mà nếu mà xấu quá màn xước quá mình trả lại còn viền mà mất mất gọi là mất thịt nhiều quá bên mình gọi thuật ngữ là mất thịt nhiều quá đấy có nghĩa là bị cấn rất nặng ấy, thì mình cũng trả lại còn hàng nào mà phải phải thôi thì mình vẫn giữ lại mình bán dạng 95 đấy nhá mình sẽ tìm cho một con anh em xem đây này ví dụ cho con này chẳng hạn rất là đẹp viền đúng không viền rất là đẹp chưa mất thịt thế nào nhưng mà bị xước tí cam à, phần phần cảm vân tay này xước một tí này đó thì mình sẽ bán hàng 95 rẻ thôi rất là rẻ nhá rẻ hơn mấy trăm so với hàng 99 đấy đó 400 liền đây nhá anh em nhìn nhá đây này đó ví dụ xước như này thì mình sẽ bán hàng 95 vân tay vẫn dùng bình thường nhưng chỉ bị xước thôi cho hơi xấu thôi đó lấy cái bút màu tô vào hết nói vui thôi đó thì là mình sẽ bán hàng 95 để mình xem còn con hàng 95 là nữa không nào đây này đó toàn là đa phần là sức vân tay thôi chứ viền đẹp nhá viền rất đẹp đa phần là sức vân tay thôi đó, xem con nào nữa không nào đây 99 hết rồi đây 95 con này không sức vân tay không biết là như nào lại 95 đấy xem cái về có xấu không thì bên mình về mình phân ra như vậy đây này đấy có những cái chấm nhẹ nhẹ như này này đó chấm nhẹ nhẹ như này này sử dụng lâu dài sử dụng lâu là sao tránh khỏi đúng không đó, thì bán 95 luôn bán rẻ luôn đấy, phải phải như này này đó bán rẻ luôn đó còn vân tay rất là đẹp nhá chỉ duy nhất mình thấy mỗi duy nhất cái chấm này thôi các bên khác vẫn bán 99 như thường nhưng mình bán 95 thôi nhá đó là cái việc anh em xem như vậy chứ hàng cấn móc quá không nên mua nhá hàng cấn móc quá nhiều khi rơi vỡ màn nó ép kính rồi không bền màn đâu đó thì bán 95 đó, còn ngày bán 95 như vì thế rồi chỉ có mỗi thế thôi đó là xem cái viền à đúng rồi đến giờ xem cái viền đây cái viền nhá cái viền thì là đây cùng xem nhá màu sắc cái viền ấy nó sẽ tương đồng với nhau hết đây này em nhìn nhá đây là phí bấm nhá đây là phím bấm này phím bấm này phím bấm của màu à, viền với ấy là tương đồng với nhau này à, phím bấm rất là chắc chắn luôn ấn phím nào đều phím đấy luôn mới là chuẩn đó, đó lưu ý là như vậy anh em lưu ý như vậy nhá phía bên trên nhá là nó có phần nhựa này hai phần nhựa ở đây đó là hai cái phần phân tách anten ấy này hai phần nhựa này đó thì cũng phải đồng màu với cả màu của ấy luôn ví dụ như màu đỏ này xanh này đen này tím này vàng này thì đồng màu và nó sẽ trùng màu màu chân sạc này đây chung với phần nhựa đây này vì là một khối chung một chất viền tai tai nghe này và chung đó, anh lưu ý như vậy nhá nhớ chưa nó phải chung nhá đó phải chung nhá đó lưu ý như vậy đó và khi nhắm mắt vào vuốt này, này nó như một khối luôn chứ không phải là hai khối khác nhau nhắm mắt cứ nhắm mắt vào vuốt thử nhá nó liền luôn liền lèo luôn không có một tí sơn thừa ở đây sơn thừa đa phần bị phun lại nhưng đây không có tí sơn thừa luôn liền lèo luôn đó anh lưu ý nhá cái lỗ mic phụ này ở phía trên đây là lỗ chọc sim nhá đó, ờ, đây là lỗ bích phụ nhá hai phím lỗ đều nhau nhá và cái lỗ bích phụ này rất là đẹp luôn Đó, ờ, không có cấn sơn chứ gì cả không bị phun lại đó nó chuẩn như thế nhá Đấy, cái viền như vậy Đó, ờ, bên này vậy này từ sau vậy là hai cái phần giải nhựa này Đấy, đồng màu phía trên phía dưới đồng màu chân sạc càng đẹp càng tốt Đó. chân sạc càng đẹp càng tốt bởi vì chân sạc ít dùng đúng không đó đây là cái phần xem viền tiếp nữa là xem mặt trước là quan trọng đa phần ấy là máy bên mình ấy là có lựa chọn xước màn là kỵ nhất bên mình bị xước màn sâu là kỵ nhất mình không lấy mình chỉ lấy ví dụ như phải phải hoặc là rất không xước thì càng đẹp đó thì khi máy S9 mà lướt nếu anh em mua trên mạng anh em yêu cầu là các bạn hãy chụp ảnh cho mình xem cái màn thử xem nào nó phải đen nhé toàn là màn lép hết thế nên là rất là đen nhá đó các bạn nhìn nhá nó đen như thế này này nó đen như cả là một khối luôn nó không nhận ra đâu là viền mà đâu là màn luôn họ đen như này luôn đen sâu thẳm luôn không một cái logo hay ký tự nào ở trên màn chỉ bật lên mới phát hiện ra là khác thôi đó đây này đó và cái viền của màn nó sẽ như này viền của màn những dòng S9 và Plus này nó ra từ năm 2018 nó không phải là viền mỏng như bây giờ bây giờ nốt 10 Plus thì nó mỏng dính như này, này và camera nằm trên màn đúng không cái viền màn nó gần như không có luôn còn S9 Plus thì nó vẫn còn nhá camera và loa nằm trên cụm này hết đó thì cùng xoay kỹ nhá xoay kỹ cái viền này nó xem có bị chóc sơn hay không nhá đó, cái viền mà bị xước bên trong thì là do bị sửa nó không lấy đâu anh em nhá hoặc là rồi ép lại kính thì không lấy nó xoay thật kỹ vào này phía bên trên này này nó sẽ là bao gồm cụm cảm biến camera trước và loa trong thì phải nhìn rất là đều màu đều nhá camera trong à loa trong rất là đều này camera nhìn rất là rõ ở đây đây là mắt camera một mắt duy nhất thôi còn bên này nó sẽ có bốn mắt cảm biến các kích thước là sẽ khác nhau chứ không đều nhau nhá mắt nhỏ nhất này đây là đèn này mắt cảm biến to nhất này xong đến hai mắt cảm biến nhỏ nghe gọi này đó đây là cảm biến bóng mắt đấy còn đây là à, đây là cảm biến ờ, con này cảm biến bóng mắt không nhỉ không biết là chỉ biết là cảm biến thôi còn đây là hai cảm biến ờ, cảm biến sáng này nó sẽ hai mắt cảm biến sáng ở đây bốn cái mắt này đều là tròn và kích thước sẽ khác nhau đó phải nhìn nghiêng mới thấy nhá chứ còn nhìn trực diện không thấy đâu này đó, không biết trên camera các bạn có nhìn thấy không nhìn nghiêng mới thấy nhá là phải đều như vậy phía bên này nó sẽ có một cái cảm biến nữa là gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái hình tròn đó các bạn nhìn kỹ là gồm 6 hình tròn cái camera nhìn rõ nhất đó, màn hình không được xước cả cả hàng 95 bên mình cũng không xước màn hình đâu đó thế nên các bạn mua yên tâm luôn màn hình mình kỹ nhất là màn hình xước xước lông mèo xước nhẹ nhẹ được xước sâu không có đâu các bạn nhìn thấy nhá xước một đường dài sâu là không bao giờ mình có hay mình giả hết mình không không bán những cái dòng đấy đó màn hình nó phải như thế mà mình rất là đen nhá đây này bật màn hình lên nhìn này không có điểm chết hay gì cả không có điểm mực hay điểm chấm gì cả nhìn kỹ vào màn hình hay bị chấm lắm hay bị ám mờ lắm nhìn kỹ không có nhá đó là mới bây giờ ok được thì xem qua hình thức như vậy thôi đó thì chúng ta cùng nhắm mắt vào chúng ta vuốt này xem nó có đều nhau hay không này các cạnh có đều hay không này đó, nhắm mắt là chúng ta vuốt này màn hình sẽ có đều không đứng sau cũng vậy thôi chúng ta vuốt này sẽ có đều hay không này đó, chúng ta nhìn thật kỹ các mép nhá chúng ta bấm trong bầu bùng hay không đó sẽ bấm trong bầu bùng hay không này bấm mà nó nhấc lên nhấc xuống ấy thì đã bị tháo rồi đúng không cả mặt trước cũng vậy nó phải rất là khít bởi vì máy này là có khả năng chống nước rất là khít nhá không được bầu bùng đâu tí nữa sẽ kiểm tra áp suất rồi sẽ biết đó ok như thế là hình thức ok rồi bây giờ chúng kiểm tra nội dung bên trong nội dung bên trong đúng không thì đây nhá bật máy lên rồi ở đây chúng ta sẽ và bàn phím nó ấn sao thăng 06 thăng sao thăng 06 thăng ấy thì nó sẽ ra dãy số email thì ở đây mình là máy hàng chuẩn là mình đã độ hai sim thì nó sẽ có email email 1 và email 2 trùng nhau email 1 và email 2 trùng nhau nhá à, hai email nó sẽ trùng nhau nhá chứ nếu mà hai mây lệch nhau không chuẩn đâu hai mây của những chiếc máy độ là hai sim của Hàn Quốc bao giờ trùng nhau bởi vì máy gốc của Hàn Quốc chỉ là một sim thôi tôi áp lên hai sim nó phải trùng nhau đó là hai mây trùng nhau này đó là cái email này ý, đây này email này này là nó cũng phải trùng với lưng máy nhá là nó phải chạy trùng với lưng máy nhá đây, cái dãy số này này nếu mà nó không trùng ấy thì là không chuẩn đâu đó, em lưu ý nhá nó phải trùng với cái lưng này nhá soi thật kỹ bảo vì cái lưng này khó nhìn lắm nhưng mà soi thật kỹ bảo phải trùng đó là cái bên trong cái tiếp theo nữa là đến kiểm tra áp suất cũng là mã số ở trên màn hình gọi điện thôi sao thăng không sao thăng nhá mình đọc lại là sao thăng không sao thăng thì chúng ta chỉ quan tâm đến phần sensor này là chính rồi để kiểm tra có áp suất hay không của những cái phần này chúng ta sẽ xem sau đây là ấn vào sensor này chúng ta cùng chú ý đến kiểm tra áp suất kín hay hở này đây ở đây là 1020 có những cái máy sẽ là 1010 hoặc là không khác nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm là tí ấn nó nhảy hay không đó thì chúng ta bây giờ chúng ta dùng hai con tay chúng ta ấn mạnh vào màn hình ấn mạnh nhá thì nó mới lên được đây là. đó anh có thể nhìn thấy nhảy không có thể nhìn thấy là 20 lên nhá lên 24 26 này con này áp suất rất là ngon luôn còn là như máy mới luôn đó nó nó nhảy mạnh được mấy đơn vị như vậy thì nó áp suất với còn đây nhá mình thử test thử cho anh em xem này bây giờ mình sẽ tháo cái sim ra tháo sim nghĩa là mất áp suất rồi đúng không tháo cái sim này này đó mình ấn thử nhá đó không hề hấn gì luôn không nhảy một tí nào luôn cái số 9 số 1 này thì kệ nó nhá cái số dưới số đơn vị một một nghìn này trước số phải đấy nó ấn mạnh đến mấy có khi vỡ cả màn hình cũng không nhảy được bởi vì áp suất mất rồi như lắp kín rồi nhá đó nhảy lên này đây này đây là còn áp suất có nghĩa là sao có nghĩa là 99% là còn zin trừ trường hợp thợ nó giá nó xuất được thôi 99 là là còn zin nó là khó giá nó xuất là khó chưa bung máy và có thể nhúng được nước luôn con này là nhúng được nước luôn tự tin nhúng nước luôn đó áp suất cũng như là tự nhiên luôn thì anh em cứ yên tâm là con này rất là ngon hàng nào mà không có cái áp suất này là hàng fake hàng nào đến sao thăng không sao không sao thăng không có là hàng fake mà có có mà vào bên trong mà không kiểm tra được áp suất ấy thì là mất áp suất rồi hình như chỉ có duy nhất một cái nhà mạng ở bên mỹ là không ấn sao thăng không sao thăng thôi nhưng mà chạy sang cái bản khác là ấn được đó vô thì phải đó anh em lưu ý nhá là còn áp suất này đó. còn tiếp theo mình sẽ bách lại ở cái menu này thì chúng ta có thể test được màu màn hình đó, các màu đây xem có màu màn hình có điểm chết hay không và test được rung này đó, ấn vào đây nó sẽ rung này test được phần cam trước cam sau này test được cảm ứng này test được loa này thì những chức năng đấy thì mình sẽ không nói nữa mà anh em mua anh em tự xem nhé mình chỉ nói cơ bản để anh em xem thôi vì thời gian lượng video nó không có dài được đó thì bây giờ chúng ta đã test được là là là, là, là áp suất và test được email là trùng rồi thì con máy này gần như là, là ngon đúng không ba phần nhà mình là như thế thôi không có máy nào mà ấy đâu không có áp suất đâu một gần như là 99 phần trăm là có áp suất trừ trường hợp mà nó cũ quá áp suất nó bị kém ấy thôi thì những chiếc máy này mình thanh lý hàng rẻ thôi chứ mình không bán cho anh em đâu đó thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng kiểm tra bằng cái phần mềm gọi cho nó vui thôi nhá đó là full info thì ở trên này ấy, thì bây giờ nó lên hai sim rồi nên không cùng trùng mã nữa đó nhưng chúng ta vào download mode và trùng mã nha tí mình sẽ hướng dẫn anh em vào download mode đây là g 965 f nhưng mà tên mã là g 965 n đúng không đó, đã là f thì bên dưới này phải vi phạm bảo hành là một lần rồi không nhân một rồi chứ nếu không nhân không mà trên này là f là là hoàn toàn sai nó phải là n mới chuẩn đó. đó bởi vì mình chạy rồi xuất xứ là Hàn Quốc này ở đây là xem được ngày xuất là 25 tháng 5 2018 này đó, mã CC là đây là đã lên là là UC là LGU cộng đó, ờ, mã các nước ở đây là bởi vì con này đây quốc tế rồi quốc gia xuất máy là là Hàn Quốc còn mạng di động là mình lắp sim Viettel mình test là hiện Viettel nhá chứ không phải là có Viettel phân phối đâu đó là Korea là Hàn Quốc là của Việt Nam đó là mã phân phối là Việt Nam đó tên máy nó vẫn là tên sản phẩm vẫn là ờ, G965N này chuẩn ở sau lưng nhá đó phi ở nó thì ở đây đây là chạy ra ngoài rồi đó Android Android 10 rồi sẵn rồi cái này xem cho vui thôi ở đây thì chúng ta sẽ xem được là màn hình bao nhiêu inch và mật độ điểm ảnh là bao nhiêu camera sau nó sẽ là như nào 12 megapixel đó ở đây chúng ta sẽ xem được cam trước 8B cam sau 2K một cam nào 5,2 nữa pin là ba nghìn rưỡi nha đó ở đây sẽ có lịch sử dụng những cái này thì rốt mới xem được đó bộ nhớ là hết 16 phần trăm rồi bây giờ ram ấy thì cái này chỉ mang tính ờ, tham khảo thôi ấn vào tân trang xem nó bị tân trang chưa cái tân trang này máy nào mà báo được tân trang là ngon đấy đấy máy nguyên bản này nhưng mà những cái máy thay vỏ vẫn báo nguyên bản bình thường chứ những máy ờ, reformit chuẩn của hãng ấy nếu mà anh em xem ấy là sau lưng mà nó không có email này hoặc là sau lưng có email nhưng bị xóa đi này là ghi là review không biết ấy thì kiểm tra ở trên này nó sẽ báo là hàng tân trang chứ còn nếu máy tân trang không chuẩn của hãng thì nó sẽ báo vẫn báo nguyên bản như này em lưu ý như vậy nhé đó là cái xe vui thôi còn tiếp nữa để phân biệt cái hàng mỹ hàng hàn lần nữa và hàng nhật bản hàng hồng kông ấy thì chúng ta sẽ vào AutoTune Benmark hoặc vào phần mềm kiểm tra về chip để chúng ta cùng xem đây nhá thì ở đây là chúng ta sẽ xác minh máy này đây là xác nhận máy này chúng ta xác minh đi cho có chuẩn hay không đây báo chuẩn nhá thì hàng Hàn Quốc đã sử dụng Exynos 9810 Exynos 9810 chứ không phải Snapdragon 855 nữa nha 845 nữa nha đó 855 thì vậy chứ 855 thì là hàng Mỹ hoặc là hàng Hàn à, hàng Nhật còn hàng Hàn với hàng quốc tế thì là sao là Exynos 9810 khi xe máy là như vậy đó còn vào đó lăn mốt để xem như nào có chuẩn hay không thì chúng ta ấn nhỏ tiếng này bit ba về phím bit ba nhá, nhỏ tiếng bit ba và phím nguồn giữ cùng một lúc này thì nó giữ khoảng 10 à, giây thì nó sẽ vào à, download mode thì chúng ta sẽ xem ở trên đấy là có đúng mã chuẩn hay không bởi vì có chạy được mấy nữa mà download mode vẫn sai là không được đây thì nó đây là download mode của máy Hàn nó toàn chữ Hàn nhá chỉ có máy nước khác ví dụ Nhật và Mỹ thì nó hiện tiếng Anh rồi riêng Hàn là phải hiện tiếng Hàn ấn to tiếng để vào nhé to tiếng đấy thì nó sẽ vào đây này em nhìn nhá nó sẽ vào bên trên cùng này, này. đó đây này nó sẽ là tên máy này product name này nó sẽ là gmsmg 965n này có chạy bằng rời nữa thì cái này không phải bị thay đổi nhé G965N nhé đó, là sau lưng này G965L chỗ này này đó thì mới là chuẩn đó thì ngày hôm nay mình hướng dẫn em như vậy thôi quá dài rồi mất hơn 20 phút rồi bây giờ là lượt giới thiệu nhá quảng cáo nhá thì bây giờ mình hiện tại mình đang bán chiếc máy này rất là rẻ thôi bây giờ là năm tháng 12 năm 2021 máy này mình bán với giá chỉ loanh quanh 4 triệu thôi chi tiết anh em có thể vào website là mn.vn sang năm 2022 có thể nó rẻ hơn thế là anh em xem clip nào thì clip này thì cứ vào chi tiết nhất là vào website là msm.vn nhé để cùng xem thì bên mình có bán máy này trực tiếp tại địa chỉ 170 làng chay hoặc anh em có thể bán hàng online em phải đặt hàng chúng website luôn hoặc comment dưới video này để đặt hàng hoặc là comment vào Facebook bên mình cũng là msm.vn luôn đó để đặt hàng các sản phẩm này bên mình có ship code toàn quốc cho anh em và bảo hành những chiếc máy này là một đổi một trong vòng 45 ngày cho ship COD và bảo hành phần cứng trong vòng 12 tháng bảo hành phần cứng trong 12 tháng anh em hoàn toàn yên tâm nhé rất là lâu bên mình bán bên cũ là bảo hành 12 tháng hết anh em hoàn toàn yên tâm thì bên mình có ship COD có nghĩa là nhận được hàng anh em phải thanh toán nhận được hàng anh em phải thanh toán nếu trường hợp xảy ra bị lỗi đấy là rất hy hữu thôi ít khi bị lắm anh em có thể hoàn hà chuyển hàng về cho mình phí đi phí lại bên mình chịu hoàn toàn đó, trong 45 ngày mình đổi máy khác luôn anh em đỡ mất thời gian rồi anh em anh em lưu ý như vậy đó, đặt hàng mình nói lại là nữa anh em có thể là đặt hàng trên website mở mm.vn facebook mở mm.vn hoặc comment dưới video này đó thì uh, ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua hướng dẫn cách xem và hướng dẫn các anh em đặt hàng thôi cảm ơn anh em xem clip nhé đặt hàng sớm để có giá tốt nhất chào tạm biệt anh em